雷光三针，这六月六月六月三三嘞，三嘞，三三三三三嘞，六六六六六，一九九一九一九一九一九一九。 kiểu gì nước ba trăm bất kiểu chắc chắc chắc sẽ sẽ sẽ ba đấy lộc mày là hội thế còn mày giỏi làm gì là sai chắc chắc chắc si là có con gà này có quả trứng có quả trứng này có năm rồi đón cái về lấy về đầu giường đón cái bếp này đang lấy về có con gà này có quả trứng có quả trứng này có năm rồi đón cái về lành về đầu giường đón cái bếp này đón mày về có con gà này có quả trứng có quả trứng này có năm rồi đón cái về lành về đầu giường đón cái bếp này đón mày về gà này có quả trứng có quả trứng này có năm rồi đốt cây về lành về đầu giường đốt cây bếp này đón mày về có con gà này có quả trứng có quả trứng này có năm rồi đốt cây về lành về đầu giường đốt cây bếp này đón mày về có con gà này có quả trứng có quả trứng này có năm rồi đốt cây về lành về đầu giường đốt cây bếp này đón mày về có con gà này có quả trứng có quả trứng này có năm rồi đốt cây về lành về đầu giường đốt cây bếp này đón mày về có hoa đau xôi đợt cây viết lạnh về đông dương đợt cây đẹp này đông này về có con gà đây có quả trứng có quả trứng này có năm xôi đợt cây viết lạnh về đông dương đợt cây đẹp này đông này về có con gà đây có quả trứng có quả trứng này có năm xôi đợt cây viết lạnh về đông dương trên đây có năm xôi đợt cây thì lạnh về đâu dương đốt cây bếp mê đón mây về có con gà này có quả trứng có quả trứng này có năm xôi đón cây vía lạnh về đâu dương đốt cây bếp mê đón mây về có con gà này có quả trứng có quả trứng này có năm xôi đón cây vía lạnh về đâu dương cái hồn này theo hồn cây hồn sông cái hồn này theo hồn cây hồn sông rồi nữa gọi cái hồn này lạc trên núi mùa trăng mùa yêu mùa thương à cái hồn này đi lên núi gọi xuân về ôi kia trời về trời về trứng này có năm rồi đón cái vi lành về đầu dương đón cái bếp này đón mày về có con gà này có quả trứng trên này có năm rồi đốt cây vía lên về đầu dương đốt cây bếp này đông này về có con gà này có quả trứng có quả trứng này có năm rồi đốt cây vía lên về này đâu dương này cộng bảy đồng dê đồng dê đồng hộ cắt tóc cắt bảy đồng cứu bắt sống bắt dịp lấy sọc xả gì